máy cá nhân nhập khẩu 2030 của em Khải à, bên em thì chuyên cung cấp tất cả những dòng máy làm về cởi nhôm cởi nhựa à, đây là một ờ, đơn vị cung cấp máy lớn nhất trên thị trường Việt Nam đang là bên em thì đang tự hào là một đơn vị à, cung cấp máy với à, bán chạy nhất số 1 trên thị trường Việt Nam và về vấn đề là chất lượng máy cũng như là giá thành và cái quan trọng nhất đó là chế độ bảo hành bảo trì là tốt nhất là đứng số 1 trên thị trường hiện nay và ngay sau đây thì uh, em xin giới thiệu cho tất cả anh chị và các bạn một dòng máy một dòng máy mà hiện nay hiện nay trên thị trường với rất nhiều khách hàng đang uh, tìm mua và đầu tư nhiều nhất với số vốn rất là thấp và với uh, đảm bảo về vấn đề chất lượng cũng như là giá thành của đầu tư và anh chị và bạn thu hồi vốn là cực kỳ nhanh à, trước mặt anh chị và các bạn đây nó là dòng máy cắt nhôm hai đầu F66 hay còn gọi là 06S đây là một dòng máy hoàn toàn mới và khác biệt hơn so với dòng à, các những dòng máy trên thị trường hiện nay nó với giá đầu tư rất là thấp với chỉ khoảng hơn 40 triệu thôi thì anh chị có thể là đầu tư được dòng máy cắt nhôm hai đầu như thế này và đảm bảo về vấn đề công suất cũng như là tính năng cũng như là hiệu quả về chất lượng cũng như công việc tạo ra một sản phẩm là tốt nhất chất lượng nhất và kỹ độ bảo hành bảo trì bên em thì là ưu đãi và đặc biệt là tốt nhất trên thị trường hiện nay à, dạ vâng và anh chị có thể thấy là với dòng máy cắt nhôm hai đầu S66 này thì nó sẽ có thiết kế là hai đầu máy đầu máy số 1 là đầu máy cố định và đầu máy số đầu hai số 2 là đầu máy di chuyển và ngay sau đây thì em sẽ test máy trực tiếp để cho anh chị và các bạn có thể là xem thấy rõ hơn à, em sẽ cắt đầu máy số 1 cắt góc 45 độ này anh chị và các bạn có thể thấy với ờ, công suất của nó là tổng cái đầu máy trên hai con máy hai đầu máy là 3 kW thì motor khởi động và chạy rất là êm đó và em sẽ ấn tắt À, dạ vâng anh chị và bà các bạn có thể là vừa thấy bên em và cắt cái đề xe rất nhỏ thế này cắt xong thì đề xe tự động trượt xuống và đi ra ngoài nó rất an toàn không giống như những dòng uh, rẻ tiền hiện nay thì khi anh chị cắt nó rất hay bị vấn đề bị uh, cuốn đề xe hay hút đề xe và đây là mặt cắt của bên em đó nhôm sinh pha dày chính hãng giày 22 hàng Quảng Đông đó hàng nhập khẩu Quảng Đông mặt cắt rất là sắc ngọt không bị bao viên không bị nổi nhôm hay móp nhôm đó bên em sẽ bảo hành cho anh chị về vấn đề mặt cắt nếu như mà anh chị bị cắt bị ba viên nổ nhôm hay móc nhôm bên em sẽ đổi trả cho anh chị một cặp nhựa mới hoàn toàn đó À, anh chị có thể thấy à, với con máy ngắt nhôm hai đầu S66 này bên em thì à, cái thiết kế cơ khí của nó khác biệt so với dòng 05S hay là những dòng 08 thị trường hiện nay à, đầu máy số 1 và đầu máy xem và đầu máy số 2 thì sẽ được thiết kế những cái máng trượt DC như thế này thì khi anh chị cắt thì DC sẽ tự động à, trượt xuống và đi ra ngoài đó cái thứ hai nữa là anh chị có thể thấy là cái khe rãnh của nó rất là nhỏ đây là về ờ, nói về vấn đề là tính là cơ khí nó phải đảm bảo cái độ chuẩn xác khi nảy lưỡi ra vào nó sẽ không bị liêng lưỡi không bị ờ, nắp không bị đảo thì nó thì cái vấn đề là cũng không làm hỏng hỏng lưỡi đó cái độ chính xác rất là cao cái khe rãnh lưỡi nhỏ này thì ờ, khi anh chị và các bạn cắt thì nó sẽ không bị hút để xây vào nó rất an toàn cái độ chính xác rất là cao và hệ thống chảy góc Chuyển góc bên em thì ờ, sẽ chuyển góc bằng ờ, vòng bán nguyệt và hệ thống piston đẩy góc. Anh chị có thể thấy này, vòng bán nguyệt nó khác biệt so với dòng bánh răng anh chị các bạn nhé. Vòng bánh răng thì anh chị chuyển góc thì nó dễ dẫn đến hiện tượng về vấn đề bị bào mòn và bị ờ, nịch nịch cái đầu máy hay bị mặt nhôm mới bám vào rất là nhiều. Đó như cái vòng bán nguyệt là rất là cải tiến mới là hoàn toàn khác biệt. Đó, à, đầu máy số 1 là đầu máy cố định và đầu máy số 2 là đầu máy di chuyển và trên đầu máy số 2 thì ờ, sẽ có những hệ thống à, ờ, thích, thiết bị đó là kính núp và đèn chiếu sáng để anh chị có thể làm việc ban đêm này hỗ trợ cho anh chị các bạn à, hệ thống thước thì sẽ được nẹp thước thì sẽ được nẹp bên trong cái nẹp nhôm này bảo vệ và thước này sẽ được khắc chìm ờ, không bị phai mờ đó và máy có thể chuyển góc hai góc 45 và góc 90 độ nó sẽ chuyển về góc 90 độ đó máy chuyển góc rất là êm ái và nhẹ nhàng và máy có thể cắt riêng biệt từng đầu máy trái từng đầu máy phải hoặc là cả hai đầu máy xong cùng một lúc và trên mỗi một đầu máy thì sẽ có những hệ thống vòi phun dầu thông minh bảo vệ cho hệ thống lưỡi cắt ở bên trong không bị han gì và cái độ cắt mặt cắt sẽ sắc mịn hơn vị ngọt ngọt hơn rất là nhiều đó đầu máy số 2 thì sẽ có thiết kế là cái giá trượt và thiết kế cái con lăn bằng ờ, nhựa cao cấp sẽ đảm bảo không bị chảy xước cái cây nhôm này đó rất an toàn và đặc biệt là đường dây bên em thì đường dây là dây đặc dây QB2 và làm bên cái tất máy không có kê thì nó sẽ đảm bảo về vấn đề là góc cắt cũng như cái đầu máy số 2 di chuyển nó sẽ không bị nghiêng nữa cũng như là không bị bị ờ, cong vênh cái đường dây này rất an toàn và điều đặc biệt hơn nữa anh chị có thể thấy là hệ thống thân bệ của dòng à, máy cắt nhôm S66 này bên em nó khác biệt không giống như những dòng thông thường hiện nay cái thân bệ của nó rất là to chị bạn ạ thân bệ rất là to nó đảm bảo về chắc chắn được đầu máy hơn đấy chắc chắn về đầu máy hơn Tất máy này con F6 này bên em thì thiết kế được giống như kiểu là cái dòng 08, 09 trên thị trường hiện nay thì đảm bảo về vấn đề là khi em chế cắt thì nó sẽ không bị rung nắp đó không giống như những dòng thông thường thì ờ, một số đơn vị những dòng rẻ tiền thì cái thân bệ này rất là nhỏ thì anh chị cắt thì nó sẽ dẫn đến những hiện tượng bị rung nắp thì nó không chắc chắn không đảm bảo nó sẽ không ổn định lâu dài và toàn bộ ờ, sơn ờ, bên em thì là trên thân máy sẽ được mang thân, thân trên thân mình đó là một màu xanh ngọc về bảo đây là một màu xanh độc quyền của công ty cổ phần Factor Việt Nam đó ở bên này hoàn toàn sơ tinh điện 100% từ thân hệ máy cũng như là gầm máy và của em thì thiết kế đó là hai bên đó là 80 chân anh chị bạn đảm bảo chắc chắn như đồ định lâu dài à, cái dây xích này thì bên em thì dây xích nó rất là kín đảm bảo ở bên trong thì ờ, không lo về vấn đề chuột bọ cắn bên trong hay là bụi bẩn hay là bàn nhôm nó chui bên trong làm hỏng cái ờ, dây điện hay là dây hơi đó à, hệ thống piston ờ, chuyển góc piston đẩy lưỡi ra vào thì sẽ thiết kế đó là tất cả những hệ thống piston bên em đều là piston đúc liền đó không giống những dòng piston tâm hiện nay thì nó sẽ không đảm bảo cái độ bền nó sẽ không cao và cái sự cải tiến nữa thì đó là hệ thống ờ, bình dầu thông minh anh chị có thể thấy này anh sẽ có một những bộ lọc bên này và bộ lọc bên dưới này nữa lắp đậy rất là kín này nó sẽ an toàn và chắc chắn hơn rất nhiều chúng ta có thể kiểm soát được cái lượng dầu bên trong này đó và tiếp theo nữa anh chị các bạn có thể đã tham quan một chút về hệ thống tủ điện à, hệ thống tủ điện thì nó cũng giống như ờ, các con máy trên thị trường giống như 05, 08, 09 đều là giống ờ, thông dụng là chung hết đó đều là có mã át tổng này mã át tổng này giống là pha này cầu chì này hay là hai cực khoảng từ này đó và hệ thống điện bên em thì tách biệt riêng cho hệ thống hơi luôn đó rất là hiện đại và có một cái đèn cảnh báo để cho làm việc cho cảnh báo cho những người xung quanh biết để có thể tránh xa hơn à, sẽ có hai hệ thống à, bảng điều khiển ở cái hệ thống đồng hồ đồng hồ tham mưu để chúng ta kiểm soát cái lượng dầu chỉnh cái lượng dầu này đó theo tùy ý cũng như là cái, cái ờ, lượng dầu nó tiết kiệm hơn à, và vừa rồi thì em cũng đã test máy cũng như là giới thiệu sơ qua cho anh chị các bạn một con máy sản phẩm đây là một sản phẩm rất là mới trên thị trường hiện nay và đang được rất nhiều các bác đầu tư làm lương kính đầu tư và nó sẽ đảm bảo về vấn đề là chi phí đầu tư cũng như là thu hồi vốn rất là nhanh và đảm bảo về vấn đề là hiệu quả tính năng công việc và cái vấn đề đó là chất lượng của nó rất là tốt đó à, với dòng sản phẩm này thì bên sẽ bảo hành các anh chị và các bạn là 3 năm 3 năm và giá thành với em vừa nói con này thì chỉ có hơn 40 triệu một chút thôi đó anh chị đầu tư con này thì rất đảm bảo và ngoài ra thì ờ, em đang có hai trụ sở trụ sở ngoài Bắc thì đó là gần bến xe nghĩa ở Đông Hà Nội và khu vực phía Nam ở bên là 621 ờ, San Lộ Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh à, anh chị có thể đến trực tiếp một trong hai cơ sở để được xe máy và test máy tiếp hoặc là liên hệ với ờ, số điện thoại ở phía bên trên màn hình em Khải 0963 296 146 0869 296 838 để được tư vấn và báo giá tốt nhất à, bên em thì ở đây cung cấp tất cả những dòng máy như máy phay đố các góc cầm kín hay là những máy khăn ờ, quá và phụ kiện của máy và một lần nữa thì anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh để được theo dõi thêm những nhiều video mới hơn À, xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã bớt chút thời gian để uh, quan tâm như là xem những video của bên em. Một lần nữa thì xin chân thành xin chân thành cảm ơn ạ.